Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này em muốn giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi bầu cua hoàn toàn không tăng tích giúp cho các bác khi đi chơi bầu cua bịp đi đánh cầu bầu cua bịp tại các sòng sới các bác có thể giành được chiến thắng về mình đối với bầu cua mình sẽ không gặp chén phản như tài xỉu vậy nên em khẳng định với các bác rằng các bác đánh bộ này thì chắc chắn sẽ giành được chiến thắng tuyệt đối các bác nhá đó chính là cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tăng.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 Đối với bộ đồ chơi hộp bầu cua báo dung miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tang này Em đã cho cái miếng dán vào ba mặt cá Một lát nữa khi mà cứ cá lên thì máy nó sẽ báo Và không có cá máy nó sẽ không báo các bác nhé Và như ờ, ở những cái video em đã giới thiệu cho các bác về cái máy cảm ứng Cái máy báo dung của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung này Đó là máy hai bóng và máy ba bóng Được chưa ạ?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 thau và đĩa mình chơi thau đĩa chợ các bác nhá đây bây giờ em sẽ lắc thử này lắc thử cho các một vài tiếng này máy rung này các bác này rung là ở đây chắc chắn sẽ có cá trong này là có cá nhé các bác nhá đó có cá được chưa ạ tiếp tục rung này tiếp tục có cá này đó tiếp tục có cá không dùng này trong này chắc chắn sẽ không có cá nhé các bác nhá ở đây các bạn ưng mắt mặt nào các bác đánh còn nếu không ưng mình cứ bỏ qua đi cho chắc bởi vì bầu cua em khẳng định là nếu như các bác đánh theo máy các bác chiến thắng tuyệt đối vì nó không phản như tài xỉu về mặt nào nó mới báo không có nó không báo đó không có cá được chưa ạ tiếp tục không có cá này các bác này đó không có cá trái này có cá nhé các bác nhé ở trái này có cá luôn đó có cá chuẩn chưa ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tan này rồi đúng không ạ